Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam, Long An trở thành cửa ngõ nối liền Đông Nam Bộ với 13 tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long, hấp dẫn các nhà đầu tư với nhịp sống kinh tế ngày càng phát triển. Tận dụng tiềm năng từ vị trí liền kề nhiều khu công nghiệp như khu công nghiệp Đồng Thâm, khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, khu công nghiệp Phúc Long, khu công nghiệp Thuận Đạo, khu công nghiệp Thanh Yến, đối diện khu công nghiệp Long Định, Long Can cùng nhiều bến cảng quy mô lớn. Tây Nam Land đã thể hiện tầm nhìn chiến lược khi quy hoạch và phát triển dự án Tây Nam Center ngay mặt tiền đường Nguyễn Trung Trực với quy mô 9,8 hecta chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 3,5 hecta, giai đoạn 2 4 hecta, giai đoạn 3 2 hecta không dừng lại ở đó. Dự án còn nằm trong quần thể khu đô thị Đông Cang 42 hecta, tham vọng trở thành khoảng 500 thu hút khách hàng an cư đầu tư cách trung tâm bằng thời gian đi lại giữa các quần nội thành sông cư dân Tây Nam Center lại được hưởng thụ một cuộc sống khỏe mạnh và đầy đủ tiện ích của một khu dân cư ven sông Nằm trên giao lộ đắc địa cả đường bộ lẫn đường sông Tây Nam Center có địa thế hướng thủy cực kỳ đắt giá trên thị trường bất động sản Nhờ thế phong thủy này mà giá trị của Tây Nam Center ngày càng gia tăng Dự án là biểu tượng của sự phồn vinh, thịnh vượng và an lành Từ Tây Nam Center khách hàng có thể kết nối với các trung tâm đô thị trọng yếu qua bốn hình thức đường bộ, đường thủy, đường sắt và đường hàng không. Theo đường bộ, dự án kết nối trực tiếp với quốc lộ 1A, đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, quốc lộ 50, đường DT833B đang mở rộng lộ giới 40 m. Theo đường thủy, Tây Nam Center được bao bọc bởi hệ thống cảng nước sâu, dễ dàng di chuyển bằng đường thủy theo sông Vàm Cỏ, sông Bến Đức, sông Chợ Đệm Dự án kết nối nhanh chóng với cảng Cát Lái, cảng Hiệp Phước, bến Bạch Đằng và cảng Tân Thuận theo đường sắt. Đặc biệt, ga Bến Thành Tân Kiên thuộc dự án tuyến Metro 3A đang được xây dựng sẽ đi qua khu dân cư Tây Nam Sander. Trong tương lai, tuyến đường sắt cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ hình thành đi qua khu vực này sẽ là động lực kết nối Tây Nam Center với vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo đường hàng không, cư dân Tây Nam Center dễ dàng tiếp cận sân bay quốc tế Long Thành là cảng trung chuyển hàng không quốc tế lớn nhất cả nước theo tuyến cao tốc quốc lộ 1A Bến Lức Long Thành mà không cần phải di chuyển qua trung tâm thành phố. Bởi vị trí cửa ngõ tiến vào Tây Nam Sài Gòn, cư dân dự án Tây Nam Center thừa hưởng những tiện ích dịch vụ công cộng đa dạng trong khu vực và vùng lân cận như trung tâm hành chính, chợ, trường học, bệnh viện, siêu thị, khu vui chơi mua sắm, đặc biệt địa thế chiến lược nằm cạnh khu công nghiệp thuận đạo 815 ha, liên kề cảng Buộc Bông Bến Lức, cảng Bình Điền, cùng hàng loạt khu công nghiệp quy mô lớn bao quanh là lợi thế vàng của Tây Nam Sander khi nhu cầu khai thác cho thuê hiện nay của các tập đoàn, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài rất lớn. Tây Nam Sander được bao quanh bởi dòng sông vàm cỏ đông, sở hữu hệ thực vật phong phú nên không là gì khi không gian sống tại đây luôn mát mẻ, trong lành và gần gũi với thiên nhiên. Tại Tây Nam Center, các nhà phố thương mại đều sở hữu vị trí trung tâm, thuận tiện cho kinh doanh buôn bán và cho thuê. Mặt tiền dự án được quy hoạch thành đại lộ thương mại sầm uất với các căn shop house xây dựng theo phong cách kiến trúc tân cổ điển. Mỗi căn nhà phố thương mại, nhà phố liền kề được thiết kế tinh tế, đa năng, hài hòa với mảng xanh của thiên nhiên và đáp ứng đầy đủ các công năng cho nhu cầu giao thương cũng như trải nghiệm sống của gia chủ. Dự án còn thể hiện tâm huyết của chủ đầu tư Tây Nam Land khi có quy hoạch dành một phần đất để xây dựng trường học và hạ tầng xã hội, đây sẽ là nơi con trẻ phát triển và học hỏi nhiều điều bổ ích trong cuộc sống. Tây Nam Center là dự án được đầu tư hạ tầng đồng bộ, pháp lý hoàn chỉnh, sổ hồng riêng từng nền khi bàn giao cho khách hàng. Tại Tây Nam Center, chủ nhân có thể xây dựng tự do và thoải mái sáng tạo trong không gian sống lý tưởng của riêng mình. Dự án được chú trọng thiết kế tạo ra không gian sống thư giãn nhất, để bạn và gia đình có thể tận hưởng cảm giác nghỉ dưỡng mỗi ngày ngay trong chính tổ ấm của mình. Tây Nam Center, bức tranh thiên nhiên hài hòa giữa lòng đô thị. Tây Nam Center, nơi hoàn thiện giấc mơ, an cư, lạc nghiệp.